Rối loạn cương dương là gì? Trong dân gian, rối loạn cương dương được người dân gọi nôm na là tình trạng trên bảo dưới không nghe. Đối tượng mắc bệnh sẽ nhận thấy dương vật không đủ cương cứng, hoặc có khả năng cương cứng nhưng xìu xuống nhanh, không thể duy trì trọn vẹn một lần giao hợp, gây mất cực khoái và cảm hứng. Nguyên nhân gây rối loạn cương dương, Nam giới luôn sống trong trạng thái lo âu, sợ sệt, tinh thần bị ức chế, cảm xúc nhiều áp lực sẽ dẫn đến một tâm lý không thoải mái, do đó mà đời sống tình dục cũng bị ảnh hưởng. Nam giới không thể điều chỉnh được cảm xúc và nhu cầu tình dục theo ý muốn, dẫn đến rối loạn cương dương. Chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày không hợp lý khiến nội tiết tố trong cơ thể bị rối loạn, sức đề kháng kém, khả năng tình dục cũng vì đó mà suy giảm. Do đó, để đảm bảo chức năng sinh lý của mình, nam giới nên cân bằng lại cuộc sống sao cho hợp lý. Tuy nhiên, một nguyên nhân nghiêm trọng phải kể đến đó là rối loạn cương dương bị gây nên gián tiếp bởi các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, viêm tuyến tiền liệt. Cách chữa rối loạn cương dương hiệu quả Phương pháp chữa rối loạn cương dương có rất nhiều. Bạn có thể dễ dàng tìm mua cho mình những loại thuốc, các loại thức ăn, đồ uống bổ dưỡng mà theo lời quảng cáo là có tác dụng tráng dương, tăng cường ham muốn. Tuy nhiên, đây chỉ là những biện pháp nhất thời, thậm chí là có thể gây hiệu quả ngược. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý, để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.